10 bao phân gà từ từ 10 đến 15 bao phân gà mỗi bao mỗi bao 15 cân trên một sạp chắc con chuột mỗi bao trên trên một sào đấy chị dắt khoảng từ 10 đến 15 bao trên một sào mà chị ờ, bón với 5 ờ, cân cỏ ờ, cộng với 5 cân silic của Thiên Nam Sau khi chị dắp vung hết trên mặt đất sau chị úp cây bu luống thành luống và hót úp thành luống xong chị ờ, bơm qua một đợt thuốc sâu ừ, để khử đất cho cái sâu sâu sâu sâu xám đấy sâu xám đấy dạ. sâu đũa sâu đo vâng. đó vâng. sâu đất cũng chết hết đấy sau khi là chị ờ, úp cái bóng lên đấy, sau độ khoảng hai ba ngày thì là chị uh, đạt que lỗ không đạt hạt dạ. đạt hạt xong thì là độ khoảng hai đêm là dưa bắt đầu nảy mầm trước khi mà ngâm hạt thì phải cho vào ngâm qua một đêm để tới một tháng thì đổ ra xong chị cho vào ủ qua một ngày và một đêm sau đó sau chị đặt đặt thì sau hai ngày kia là lên phần mặt đất thì chị ờ, đi tưới qua một lần nước ngã cho phần gốc à. phải tưới qua một lần nước ngã cho phần gốc nếu không tưới là uh, dưa gặp nắng là sẽ bị chết vâng. héo và nó bị uh, Ừ, hay cái rút nó bị rỗng gốc là hay cái rút cái rút chưa thắt thì làm lâu chưa làm nhiều năm rồi nhiều năm rồi ừ, mười năm rồi mà từ trồng thân của cô này là phải bảy năm sáu bảy năm à thế à nốt cho mới trồng này thì cô ở trong Nam cô ra cô về đây cô làm đúng rồi à? thì là chị không những trồng. trồng cây ăn trái à, cây dưa mà chị trồng à. vừa ổi vừa nổi nhà chị à, trước là chị trồng một mẫu vâng. sau khi là chị bạch kỹ thì chị bón vào vâng, bạch kỹ hai tay bạch kỹ cho bà con mình vâng, nhìn vâng, thấy là trước thì khi ờ, được ừ, đưa độ ra 7 tám lá bắt đầu chị ờ, bấu ngọn xong cứ để tự phát triển. phát triển khi tránh vỏ dài thì ờ, chị phải cấu ngọn. Cấu các ngọn thò ra đâu cấu đấy, nghĩa là càng cấu nhiều càng nhiều quả. Nếu không cấu là không có quả. Giống đưa lên đấy, thế nên, là cho nên là chị cấu cấu ba lần, cấu bằng tay ba lần. Cấu ba lần sau thì ra cái này chỗ đạo đấy như nhúc đấy. mở ra thì mở ra cái này là, là Ôi, rồi này. sai chưa Đây các bạn này Chỗ này chỉ bằng độ cái sàng thôi nhưng mà phải có tới khoảng độ hai gần hai chục quả các bạn Cả lớn cả nhỏ đấy. Vạch chỗ nào nó có chỗ đấy Bạn có thể vạch tiếp các bạn trắng như các bạn này quả rất đều trắng đẹp quả rất đồng đều các bạn này trắng đẹp đây đây <laughs> quả này còn chùi đây, đây. bạch rộng các bạch rộng xin các bạn này đây các bạn đấy ở đấy nhá sau đây nhá bên cái vòng số này là hai bốn sáu bảy quả tiếp tục đi bạn bạch tiếp tục đi ạ vạch kỹ bạn vạch kỹ ra bạn vạch kỹ ra mày kỹ, ừ, ấy, dập cái lá nó xuống dập cái lá đây đây bên ngay đầu này này dập cái lá xuống thì mình nhìn sao mình nhìn thấy được đây các bạn này đấy. đây này ngay cái đầu lá này đấy đúng rồi nữa dập nữa xuống dập nữa xuống đây các bạn này đấy quả đấy chỗ này nó chỉ vào độ khoảng hơn một mét thôi nhưng mà nó có mười mấy quả dưa các bạn đây ở đây nó có cuống có dây các bạn nhé có cuống có dây chứ không phải là mà vạch ở đâu là sai ở đó đây tiếp tục chứ, đây tiếp tục vạch nhé bạn tiếp đây tục vạch đi đây vẫn tiếp tục đây nhé các bạn nhé đây vẫn đây. tiếp tục đây nhé đây đây các bạn vào đây đây tiếp tục đây đây đây đây đây các bạn thấy không trong một vạch kỹ đá xuống thì mình nhìn thấy được đây. mười mấy quả dưa đây vâng sau đây tí nữa chúng tôi sẽ ngắt một quả dưa để bổ cho các bạn xem đây là dọc cái chỗ này này đây mà chỗ nào cũng sai như vậy các bạn nhé đây, sai đây, cái lá đá chỗ kia thu thu lại tỷ lệ quả ở đây rất đồng đều các bạn ạ và dưa này thì của nhà bà Nguyễn Thị Lưng ở thôn Trung Thành, Trung Thành xã Đại Nai đây này đây đây huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh và cái ờ, trên diện tích này chúng tôi đã nhiều lần làm những clip để đăng trên YouTube và đã được các bạn khán giả đông đảo trên cả nước thường xuyên điện thoại đến chỗ chị Lừng để tư vấn cũng như là có những đoàn đã đến tận vườn để thăm Đấy. rất là sai các bạn ạ đây, đằng, mình đằng có sau, thể sang đằng, đằng sau đây mình có thể sang một cái chỗ khác đây đây các bạn nhá nhìn trên này không thấy quả nhá đây các bạn ơi đây giờ đây. tôi phải quay xa như này đây, đây nhìn bạn trên nhé này, các bạn cứ bảo nhìn trên như thế này đó. Dạ. thì đây. không thấy quả nhìn không thấy gì các bạn nhé dạ, bây giờ mới vào trong này đây. vào trong đây đây các bạn này đây đây đây vạch bất kỳ chỗ nào cũng sai như này đây đây vạch cả bên kia đi này cả bên kia đây. Này. nhúc nhau đây nhung nhúc luôn các bạn nhé nhung nhúc luôn đây. chỗ này nó phải hai mấy quả đấy. cái lá này cái lá cái lá đấy để bỏ bỏ bỏ ra đây các bạn này đấy. đây các bạn nhìn đây nhá vâng đấy hai mấy quả thôi đây. còn đây là lứa này là đã là lấy rồi một lứa rồi đã lấy một lứa lứa này là lứa sau mã đẹp mã trắng đẹp bạn này mã này. Quay quay hết một lượt đấy chỗ này các bạn xem như vậy đây. Nếu các bạn tiếp tục này lại mới tiếp chỗ này. Thôi được rồi, tí nữa tí nữa. Đây. Đây, chỗ nào có quả đây. Đây các bạn chỗ nào thấy vạch quả. chỗ nào ra là quả như thế đấy, đây đây đây, đây. Quả, quả rất đều quả đấy. đều rất đẹp các bạn sau đây tôi tôi, tôi, tôi ngắt một quả nhé tôi tôi tôi ra chỗ chị lưng đã đây không không không, không để ra chỗ chị lưng không chị bảo ngắt mà được rồi tí nữa ra đấy để ngắt cho cùng nhận xét ở đấy nó tiện hơn trước thì trong quý là dài quý rau dài quá ừ. tận phải ngắt quả chín cơ chị ờ, ấy ra xong thì ngắt cho em nhé cái gì vâng chị ngắt cho em đi thưa bà lưng là bà đã thu ở đây mấy lứa rồi ạ một lứa ờ, cô ạ một lứa và một lứa ông nọ một sao thì ờ, ước chừng nó được khoảng bao nhiêu cân ạ ừ, một sao hôm nọ ngắt điểm báo đầu mới được độ hai chục cân thôi hai cân vâng thì nứa này thì bà, dự tính chất được khoảng bao nhiêu dự tính ờ, nứa này chắc phải được tầm khoảng độ tạ rưỡi tạ rưỡi và và cái dưa này sẽ thu trong bao lâu ạ thu trong là 4 đợt 4 cách đợt. 2 ngày nữa thu một ngày vâng thế thì nếu những cái ờ, những cái lứa kia thì nó có được sai như là lứa thứ hai này không không lứa lứa lứa thứ hai và lứa thứ ba thì bao giờ cũng sai à lứa thứ hai còn lứa thứ tư thì ờ, sẽ kém hơn kém đi vâng quả nó sẽ nhỏ đi hơn vâng thế thì từ lúc mà thu hoạch cho đến lúc mà mà mà ừ, hết thì dự tính trên một xào sẽ được khoảng bao nhiêu ạ à? cũng tùy theo cô cũng có năm nó cũng phải được vài tạ trên một xào cũng có năm thì được cả, cả tấn năm, năm bảy tạ một xào đấy cũng có năm đưa được cả tấn đúng rồi ví dụ thế thế nhưng mà tùy theo về phụ thuộc về thời tiết nữa vâng. thế ra đây chị bà có thể ngắt một quả dưới đây cho các bạn xem đây thứ ba là bà ngắt cái quả này quả to này xem nào quả to này chín chưa ạ đây quả to này là chín rồi đấy ạ. Vâng. Tôi sẽ ờ, vặt một quả dưa này. Quả này thì khoảng không cơ cân nhỉ? Thế để, để lấy dao, lấy dao, lấy dao. Yeah. Lấy dao. Tôi sao Có. Quả này thì Đây các bạn. Quả này thì gần một cân. Quả này 6 7 lạng, rồi. 6 7 lạng. Không. À, mà có quả có quả cân cân mà hôm nay. Quả này phải gần cân đấy. Đấy, nặng lắm. Vâng. Quả này chín chưa ạ? À? Quả này là chín rồi đấy. Vâng. Vâng. Ba xoay quả dưa chưa? Ừ, vâng thưa hai bạn, hai bạn nhận xét về cái ờ, mẫu mã của dưa ở đây thế nào? Quả này đẹp mà chị ạ. Vàng mã. Quả này rất là đẹp. Dạ. Đấy. To. Nhạc. Dạ. Quả dưa to. Mà đấy Thường không chỉ quả. là quả đấy đâu nhé các bạn nhé. Đây chúng tôi có thể quay những cái quả như thế này. Đấy, quả đây, những cái quả, này, là nó vẫn còn, còn, còn đang xanh đấy. Vẫn còn xanh là chưa cắt được. Đấy. Dạ. Quả đấy là phải trên 8 lạng. Vì hôm trước tôi quay ở dưới kia này. Đây quả này to này. Đấy, hầu như là to luôn á. Rất to các bạn ạ. Đấy, và sau đây đề nghị bà bổ quả dưa cho và bổ có dưa bổ, bổ lửa ra xong gì ấy bổ lửa ra để xem là cái bổ đôi ra bổ, đôi thì nhá vâng bổ đôi cứ để phân đấy vâng vâng quay quay quay lại đây quay lại hai hai hai mặt vào đấy chuột vàng đặc hạt vàng cùi cùi đặc cùi dày mà hạt vàng mà ừ. thơm lắm ui đến ừ. mua rụng dưa này thơm ngào ngạt luôn bây giờ bà cắt ờ, từng bà cắt để cho mọi người thưởng thức ạ đây ạ mà quả dưa rất đẹp trắng này trắng hơi ánh hồng các bạn này ở đây thì chú Sau khi cắt miếng dưa ra thì ngon như này các bạn này Cùi dày, hạt ít Hạt ít và cái mà chị ăn là giòn hả lúc đặt hạt mà đến lúc trồng ấy, thì ờ, phân chuồng đơn giản đấy thì độ khoảng trăm rưỡi hai trăm nghìn cứ lên như thế này thì có phải là cho nhiều quá phân thì là nó quá để nó có quả kém không? Đúng rồi. Khi mà dưa lê mà cho cho nhiều phân quá là tốt không có quả. Vâng. Cho nên là không cần phải nhiều phân lắm. Vừa phải thôi, cây cứng khỏe tốt là được. Cây cứng là được. Qua nhiều năm bà đã sử dụng phân silic đối với cây dưa lê và các cây nhà mình thì bà đánh giá về phân silic thế nào? theo như tôi đánh giá là phân silic có hiệu quả cao, chất lượng tốt. Tại vì ờ, phân silic này ờ, nó sẽ Ờ, ờ, tạo cho lá dày này ờ, rồi khỏe cây này Có tinh. Đây, mình có thể bới thêm ra ngoài này được. Đây, đây, đây. Đây, chú chú xem này đây này nó nhiều quả cái mức độ như này và đây là, là gia đình đã ngắt một lứa rồi đấy ngắt một đợt rồi đấy còn đợt mai là ngắt đợt hai nhung nhúc như này chỗ Lào cũng xài lắm ở đây mình có phải dùng kích thích hoặc là cái uh, cái hoa đậu quả gì không không chả phải dùng cái gì đâu nếu mà dùng còn sợ tốt quá không có quả à thế à vâng đây các bạn này với chỗ nào thì quả sai chỗ đó đấy và ở đây là bàng rồi đúng thu rồi mà vâng. đưa tôi vẫn không được vậy vâng, nếu không có vải mà nên là năm nay chất lượng rất là cao vâng. và thưa các bạn là ngày âm lịch hôm nay là ngày mùng 10 tháng 4 dư năm 2020 và ngày dương lịch là ngày mùng 1 à, tháng 6 năm 2020 và trên diện tích là 7 sào dưa lê của bà Nguyễn Thị Nưng ở đây thì chúng tôi trân trọng mời các bạn à, đến tham quan để ăn thử quả dưa và cảm nhận lượng dưa dùng phân xinic hiệu quả như thế nào và ờ, với cái giá dưa này là giá bao nhiêu ạ? Giá dưa ừ, bây giờ hiện thời cắt tại ruộng là 15 15 Đấy là giá buôn hay giá bán lẻ? Giá ra buôn, buôn đấy. Giá buôn Giá ra buôn ô tô vâng. luôn đấy Thế thì còn bán lẻ phải 20 Vâng Thế các bạn mà ở xa muốn đến mua thì bà có sẵn sàng Hoặc ship vàng xí vàng xí vàng xí vàng nhưng mà chắc là chỉ ship được từ đây Hà Nội đúng không? Đúng, ừ, trong tỉnh Bắc Ninh thôi ừ. Thế còn ngoài xa thì, là, thì các bạn cũng thông à, cảm Chị em có lòng mua vâng. là sẽ gia, gia đình sẽ ship hàng đến tận Và nơi. cái dưa này thì bao giờ thì thu hoạch ạ? Đấy, uh, chỉ hai tháng là được thu hoạch. Không, đến hôm nào thì mình mình thu hoạch? Mai. Ngày mai thu hoạch ạ? À? Ừ. Vâng, các bạn ơi, à, ngày mai là ngày mùng 2 tháng 6 năm 2020 thì diện tích dưa này sẽ được thu hoạch. Vậy thì trân trọng mời những bạn nào mà muốn tham quan hoặc muốn mua dưa thì mời các bạn đến đây. À, bạn có thể nói họ tên cũng như là điện thoại và địa chỉ ở đây đấy ạ. Tên tôi là Nguyễn Thị Rừng, thôn Trung Thành, xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Thế tôi trồng ờ, dưa. Thế ở đây thì ờ, nếu mà chị em có ờ, nhu cầu hoặc là chị em có cần là để tìm hiểu, tư vấn, tư vấn thì tôi sẵn sàng giúp đỡ chị em hết lòng tận tận tụy và vâng. có bao nhiêu là nói cho biết <laughs> chị em cùng không giấu biết quyết chị em cùng vươn lên